I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow shadow turns to sun rays And I xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang TV Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, khu vực xã Trường Ơn Thuộc à, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La Hôm nay thì Giang muốn chia sẻ với mọi người về một cái cây cầu Đó là cầu Pá Uôn Cầu này thì được mệnh danh là cầu có cái cột trụ cao nhất Đông Nam Á Và chiều dài của cầu là 1.500 mét khi nói về à, cái cầu Pá à, Uân này thì à, chắc có lẽ là mọi người đã được tìm hiểu và biết rồi Cái cầu này được bắc qua dòng sông Đà ở Quanh khu vực huyện Quỳnh Nhai này đa số là đồng bào dân tộc Thái sinh sống Và ở nơi đây thì Giang thấy là có rất là nhiều cái phong tục tập quán nét văn hóa của người Thái Giữ lại rất là truyền thống Và trong phong tục đó thì có đám cưới này và đám xin ăn hỏi của người đồng bào Thái thì hôm nay Giang lên đây để à, ghi hình cho mọi người cùng theo dõi về cái cây cầu này bây giờ thì à, Giang sẽ à, ghi hình có như là quay cho mọi người xem ở trên cao cái cảnh flycam của cây cầu này nhé và độ dài cũng như là cái vẻ đẹp của cây cầu này và địa điểm này cũng là một cái địa điểm khá là nổi tiếng về du lịch sau khi mà tham quan cái cầu này xong thì à, Giang sẽ đưa mọi người đi sang một cái vịnh đó là vịnh Bình Yên cách cây cầu khoảng 5 ờ, km về phía bên tây của Giang này cho mọi người sau đó mình sẽ đi lên phía bên này lòng hồ à, lòng sông Đà mình lên ờ, phía bên này lòng sông Đà sẽ thăm cái đảo là đảo Trái Tim cũng khá là đẹp ở đây thì Giang thấy là khu du lịch này thì cũng chưa được khai thác nhiều lắm đấy do là hai năm nay là dịch Covid nên là mọi người chưa thể lên đây để tham quan như là close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun around Khu vực này thì uh, Giang thấy uh, các chị là có bán những cái con cá này là cá khô đúng không? Vâng. Mình bắt ở dòng sông Đà lên để mình sấy đúng không các chị nhỉ? Vâng. Ừ. Cá sông Đà mới sấy. À. Các chị đây uh, đa số là người đồng bào Thái, Thái đen đúng không? Em thấy là chị mọi người là tăng cầu mà. Ăn là hoi nưng. Hoi nưng. Tay vâng. cam biết rồi. Ăn hoi là hả ship. Hả ship. Đi ờ. không phá sáng nào không tay nữa nọ. phá tết dầu. Bà tết dầu. Bà tết. Ừ tay cái ke tu papi bang keo ke tu tết rau hin tu pa lém tu pa lém pa lém pa ngáo pa thứ ngáo pa thứ dạ. khai sao cân ừ cân sống hỏi cân sống hỏi à. Ừ. Cái này là các cô bán là 50 nghìn và một túi là 100 nghìn Cái này là một cân 200 nghìn nha mọi người nhé Sống hỏi là 200 trăm chưa ấp à? Ừ, cho em em bà ừ. Với là làm nào cho anh? Cái ờ, làm đấy, ờ, làm nó ờ, là bịch cài gì? Rồi nháy ngay Nháy mạnh cái Làm cái tăng lo em bà anh Nó trở lại ừ, Cái này hiện cái Con tay đó Làm con tay đó À, em là dân tộc Hán Người Trung Quốc Ăn hả? À, cái chữ con tay, bảo với con tay Con tay, chỉ là ăn à. Người Hán Cốc là người Hán, tăng là mà Người Hán, người Hán chào khẽ gọi người xã à, người xã đấy xã chúng ta ừ. mà nỉ là nó là bảo các ừ. là người người sáng ừ. Ờ. mà nỉ là rú sắp tay lại làเป็นkiểu thành ừ. một cái tay luôn biết bơ có vẫn nói tiếng à, kháng thôi à, nói kháng tiếng thôi. kháng à, ăn ở này thì tặng cẩu này cũng không à. khác gì người thái à, Ừ. nói khác đấy cái cái nói cái giống là, là khác, khác đúng là cái um, tiếng của ấy mình sẽ khác là ừ. một chút là, là tiếng nói đấy còn nếu mà tàng khẩu là vẫn giống nhau thật nhỉ à. cái hai chị em là dân tộc hán này hai chị em này là người thái này à đây là dạ. chị là dân tộc hán à đây dân tộc dân tộc hán đấy. đấy nhưng mà lấy ờ, người thái đen lấy chồng cũng à. chồng thái đen là thằng cẩu à. rồi kháng vâng. lại khác à? Ừ, kháng là khác, khác. đồng bào dân tộc hán của bác thì ờ, ví dụ ăn cơm thì nói như nào ăn cơm là tú mạ tú mạ ừ, à, ừ, ờ tú mạ à, tú mạ ờ, người thái là kinh khẩu kinh khẩu đúng rồi đúng rồi đúng rồi tú mạ à tú mạ à, thế còn ờ, xin chào này nọ xin chào à, xin chào ca à, cả hấp bé cần à cả hấp bé cần rồi chào anh Dạ, và ví dụ chào là ba bao ổ là khác đó à ba ổ ờ, và nên chào một ý nữa chào một ý nữa chăm ơn ông nữa con ờ, ờ, đỏ ý lo quan tay qua à. ờ mà ôi giờ cứ chào ý nữa chào ý nữa ờ là ý là tiếng kháng Hoàng ờ, tiếng khá Vâng à, ừ. Đấy là đồng bào dân tộc Hán lần đầu tiên Giang được uh, nói chuyện với bác Giang vâng. rất là muốn tìm hiểu về cái văn hóa phong tục tập quán của người đồng bào dân tộc Hán ấy vâng. Có cái gì đặc sắc Đám cưới của người đồng bào Hán thì có giống của người Thái không bác? Ờ, cũng Kinh à, giống nhau thôi à, à. Ừ, khác nhau là Ê, ừ, chỉ uh, khác nhau thì có khả năng cũng là thời buổi bây giờ là họ cải đi hết rồi ừ. kiểu bổ đi hết đấy làm như người thái thôi bây giờ ấy trước thì ôi làm nhiều kiểu lắm người à. kháng ấy à, được. vâng bây giờ thì uh, giang sẽ đưa mọi người đi uh, ra tham quan cái khu vực gọi là đảo bình yên hay là vịnh bình yên đảo trái tim mình đi ờ, qua đây thì mình sẽ đi qua cái gầm cầu à, báo quân luôn nha mọi người nhá cái chỗ du lịch nó làm ở dưới này những ngày nghỉ thì mọi người hay đến đây để uh, đi những cái thuyền cano này này Đấy, như cái này là mọi người sẽ tự uh, mua Đấy, sau đó mình sẽ lập thành hội hội để uh, đi chơi ấy close till I get đoàn hôm nay ờ, đi cũng khá là đông nhưng mà đi rất là nhiều thuyền mọi người nhé đá khá là to mọi người sẽ đi vào một cái khe này nhé có một cái ờ, vịnh khe nho nhỏ này vào đây để mọi người có thể check in chụp ảnh và ăn uống đây những cái ngôi nhà mà mọi người đã làm sẵn ở đây để ờ, đón chờ khách tiếp khách sẽ lên xem cái này có gì không Đây là mọi người làm đây cũng khá là chắc chắn và cái view khá là đẹp luôn mọi người ạ này được thiết kế bằng uh, cái uh, sắt hai bên thì ờ, được chủ nhà ờ, bố trí những cái ờ, giỏ hoa này khá là đẹp luôn đây là những cái tròi mà ngồi uống nước nghỉ ngơi chơi này này thì nhà bố trí hàng dừa nói chung là rất là thích hợp cho những cái uh, bạn nào mà hay đi uh, du lịch về trải nghiệm về khám phá và ẩm thực tìm hiểu văn hóa phong tục tập quán của bà con ở cái uh, vùng miền nơi đó rất là hay trong thì uh, được uh, chủ nhà thiết kế bằng cái tròi mà lợp bằng những cái cái này là cái cái dây tế nha mọi người nhá cái tế đấy mọi người à, chặt về phơi khô đi và những cái cột này thì à, được chủ nhà bố trí bằng những cái à, cây không phải là cây trúc nó là như kiểu một cây vầu ấy mọi người vầu bắt đầu mình phơi khô đi những cái ghế này thì mọi người thiết kế là như kiểu cái bằng tre này rồi là bằng cây hóp cái đệm mà mọi người ăn trưa thì dùng cái đệm của người Thái này xung quanh thì chủ nhà bố trí cái quạt ở trên này bố trí đèn lồng để ban đêm thì nhìn nó sẽ đẹp hơn ở đây mọi người có thể tắm được nhá bơi và tắm được trong này luôn được trong này luôn tuy thời tiết rất là nắng nhưng mà mình à, vào trong cái tròi này rất là mát đây là khu vực bơi luôn này chủ nhà thiết kế là khu vực bơi luôn có thuyền cho mọi người chèo nhưng mà nó chỉ ở trong khu vực này thôi mọi người thế là ra ngoài à, mọi người là sẽ à, rất là nguy hiểm nhưng mà vẫn có dịch vụ để mà mọi người có thể ra ngoài vịnh kia để mà chơi đây có một cái thuyền bố trí hết thuyền này có thể đi được hai hoặc ba người gì đó nó vào một cái khe vịnh vịnh này mà chủ nhà nói là đây gọi là vịnh bình yên mà khi vào đây thì mình cảm giác là rất là yên bình đấy có một cái à, không gian phải nói là rất là yên tĩnh để mọi người có thể là đi à, chơi tham quan và nghỉ dưỡng và trên cao nha đang thấy là có một cái hang hang rất là to luôn không biết là trong đó là có đi vào sâu được hay không nữa hay là hang tự nhiên hay là mọi người tạo tác nó ra một chút nữa mình sẽ vào hỏi anh kia sau này mình có thể vẫn chạy vào được trong hay sao nên mọi người bơi trong này à, chèo thuyền trong này sẽ an toàn hơn cho các cháu nhỏ sẽ có đầy đủ phao cứu hộ và ra cảm nhận thấy là trong này cũng ờ, bình yên thật so với cái cảm nhận của mình còn mọi người thì không biết như thế nào đấy đây bố trí ờ, nghỉ này sau khi mà tắm lên là có ghế rồi là bàn rồi uống nước này thiết kế rất chi là đẹp là nơi để mọi người có thể gặp gỡ được kỷ niệm những cái đoàn tập thể mà đi ờ, trên này để trải nghiệm du lịch trong này như là đều có cả nước uống hết phục vụ đầy đủ luôn nha mọi người nhé phòng ờ, tắm này vệ sinh này đầy đủ hết không thiếu Đấy, mọi người có thể ờ, lên tham quan, trải nghiệm, du lịch Chào các anh nhá à, Mình đầu bếp à? À đây à Nước này thì bán kiểu gì nhỉ? đây không có bò hút nhỉ không gian bếp cũng thoáng phết nhỉ Đấy là, chắc là em là đầu bếp đúng không trưởng đúng không ở đây thường thường có những cái món gì em đây thì có gà có cá gà cá đúng không đây là cá gì đây em cá lăng à cá lăng à à con lăng ở khu vực sông đà mình luôn đấy vâng. đây là một cái đặc sản rất là ấy của đúng ờ, khu vực sông đà luôn gà này thì là gà mình nuôi hay là gà như nào đây gà ừ. là cái món này là em đang làm này gọi là món gì ờ, cá lăng hấp cá lăng hấp vâng. ừ. lần đầu tiên ra ờ, nghe thấy ờ, cá lăng hấp sẽ được thưởng thức hy vọng là chút nữa mình thưởng thức mình sẽ cảm nhận như nào cho mọi người cùng biết sau khi mà mọi người có thể vui chơi ở đây tắm học bơi hoặc là mọi người có thể chèo thuyền thì sau đó thì à, hàng sẽ phục vụ cho tất cả mọi người là một số món thức ăn theo như mà mình à, hỏi thì à, cái này là nằm trong cái à, dịch vụ rồi nha tất cả mọi người nhé thì à, ở cái vùng à, sông Đà này nổi tiếng là về món cá và món tôm và đấy thì Giang có đi bơi xung quanh đây thì thấy uh, tôm và cá rất là nhiều Và không khí ở ngoài này hiện tại thì cũng rất là mát mẻ và mọi người thì à, cũng đã bơi và nghỉ à, chuẩn bị ăn cơm trưa rồi thì à, tiện qua đây thì Giang cũng xin giới thiệu cho mọi người một vài món đặc sản của vùng miền à, huyện Quỳnh Nhai này và địa điểm này thì mọi người gọi là Vịnh Bình Yên đấy thuộc huyện Quỳnh Nhai và mọi người chỉ đi qua cái cầu uh, phá luôn một khoảng chừng ờ, hai ba cây số thôi là mình sẽ tới nơi Thì mình sẽ ờ, quay gần cho mọi người cùng ờ, xem một chút cái đồ ăn đây mọi người đây là có món cá là giang thấy là mọi người sốt cà chua này có lạc này và có một chút rau rau muống đây là món cá gỏi nhá mọi người nhá cá gỏi, à? cá gỏi có lạc này có ờ, hoa chuối rừng đây là vậy <laughs> còn đây là đồ nước chấm hoa chuối rừng chấm thì uh, giang thấy là có còn bù tạp này wasabi này của nhật để ăn gỏi ấy đây có nước chấm thì ờ, nước chấm này không phải là chẩm chéo đâu giang nghĩ không phải này là chấm ớt này mắm gì cái này uh, súp gì đó thôi đây là cá nướng là có vẻ là món này là ngon nhất Còn đây là măng măng này không biết là măng gì đây cũng rất là ngon à, còn đây là món uh, rau uh, su su bây giờ thì uh, giang sẽ thưởng thức từng món một để cho mọi người uh, cùng cảm nhận nhé tiên mình sẽ làm thử cái món uh, cá này cá này gọi cá gì nhỉ chú ơi chú ơi, cháu hỏi một chút cá lăng à cá cá gì nhỉ lăng à à anh ăn chưa dạ, đây là món cá chim mọi người này hôm qua mình ăn rồi cái gì nữa qua wow, cậu dán cái này qua ăn nhưng mà không không ờ, ghi hình cho mọi người xem biết được ừ, rất là ngon mọi người cảm biết tuyệt vời ngon hơn hôm qua bạn cái như mộc mộc Thế, theo giang nghĩ thì mọi người nên ờ, một lần để đến đây để trải nghiệm và thưởng thức và có thể um, biết được thêm nhiều những nơi trên đất nước Việt Nam mình có những nơi một cảnh đẹp và những cái món ờ, ăn ẩm thực đặc biệt là cái vùng tây bắc này mọi người ạ nhất là về ẩm thực người thái nó rất là đa dạng và cũng hy vọng một ngày nào đó ở ờ, bạn lên ờ, trên tây bắc quê hương giang thì giang sẽ dẫn mọi người đi tham quan và thưởng thức những cái món ẩm thực tây bắc trong tất cả các ờ, dân tộc thì ẩm thực tây bắc là đa dạng nhất mọi người nhé à, Dũng cảm nhận nào ngon không? Được không? lần đầu tiên được ăn hay là uh, Không, ăn nhiều rồi chú ăn, ăn rồi à, ăn rồi gì? cái gia vị của cái những lần trước nó khác với cái này À, cái này không này. trộn ờ, hoa chuối thì vẫn có này vâng. lạc thì vẫn có này rau thơm vẫn có nhưng mà bây giờ thêm cái gì đây nên này là ờ, cái này là quả ấy ừ. thắng long thắng long ừ. mà đúng ra thì cái rau thơm là phải nhiều nhưng còn rau thơm đây hơi hiếm cho nên là ừ. chắc chỉ mức độ này thôi rau thơm phải đủ các vị thì nó sẽ thơm ngon hơn Giang muốn ờ, thử cảm nhận của chú ờ, Thành xem là có ngon không đa số là món cá đa số là cá sông ở đây này đây cũng là cá sông ở đây hết ừ là gỏi cá rồi là ừ, đều là vâng, cá lăng hết. cá lăng rán đúng không cá lăng đấy ừ, cá lăng rán này quên nếu cá lăng. ăn nóng là nó sẽ thích hợp và cảm nhận nó ngon còn hôm qua mình ăn thì cũng cá lăng đi nhưng mà nó nguội đúng không vâng thôi mời chú ờ, chúc uh, chú và gia đình uh, mạnh khỏe nhá rồi cảm ơn à. trường gia vâng cảm ơn chú thành đã có bớt chuột thời gian quý báu để uh, dẫn mình đi tham quan và cũng đi cùng chú luôn trải nghiệm cái, hồ khu khá là đẹp mở đi vâng Giang xin mời tất cả mọi người là cùng à, dùng bữa trưa với à, hai chú cháu mình nhé Rồi mọi người nhé Đấy, thưởng thức đi chú ơi Làm đi, rồi, làm thử món này đi Cá uhm. Rất là giòn thơm. à, Hôm qua thì như không phải cá Măng này nữa Hôm nay là cá Qua là cá chấm nên mang gì đấy cháu cũng chưa biết đây Không, mang này là dạng mang ấy thôi Này, để chấm cái này chấm chéo nó ngon này Uhm Rất ngon Ngon Măng này là Không phải măng lay, măng bé lắm, nó tròn uhm. Ừ. Không ngon mang này thì nó, nó là mang trúc Ờ à. à, măng tre, mang tre, mang tre Trúc thì không, không to cái này Đây là bồ tư mà con che con che loại che che che cắm sẻ hay sao ấy Nhiều nay à, anh Kiều có chia sẻ cho Giang là khu vực này là cũng hai năm nay là do Covid đóng cửa mà khách không đông lắm đoàn chắc có lẽ là chiều mọi người sẽ ra sau nay chủ yếu thì à, cháu và mấy à, bạn trẻ trẻ ở phía bên kia không ăn phía bên kia rất là ngon thằng chú rất là ngon mọi người mà rảnh có dịp cứ để à, qua đây để à, nhá để tham quan trải nghiệm du lịch và thưởng thức những ẩm thực ở đây rất là ngon trời nguội rồi khi mà Giang ăn cơm xong buổi trưa ở khu vực mà Vịnh Bình Yên thì bây giờ Giang đã đặt chân tới cái à, đảo gọi là đảo trái tim cái đẹp nhất khu vực uh, Quỳnh Nhai ờ, dòng sông ờ, Đà ở dưới này thì mọi người sẽ có khu vực là ăn uống này dịch vụ đầy đủ hát hò và có những cái thuyền này để mọi người đi quanh vòng hồ cái đảo này từ Giang sẽ lên một vòng ở trên đảo trái tim này có cái gì để mình chia sẻ với mọi người nhé em thấy mọi người đây là làm những cái tròi uống nước này tròi nghỉ ngơi này và có cả khu vực vệ sinh đầy đủ hết Nhìn từ trên cao mọi người sẽ nhìn thấy được uh, sông Đà hùng vĩ à, mọi người có làm cái ghế đá để để ngồi chơi uống nước này. nóng à <laughs> chào em nhá đây mình sẽ nhìn hết toàn cảnh sông đà luôn vị trí này ở phía bên này thì uh, có cái uh, gốc cây si này ở khu vực để mọi người uh, check in chụp ảnh võng đu này mọi người có thể à, nhìn trên à, flycam thì mọi người sẽ thấy được toàn cảnh của cái à, khu vực đảo trái tim này Đấy, để mọi người chụp ảnh lưu niệm check in đấy còn phía bên này thì mọi người nhìn đấy này sông đà ở dưới kia giang thấy là có hai cháu đang bơi bởi vì mọi người à, nhìn ra xa bên kia mọi người thấy nhìn thấy cái cầu Bá à, Quân nhá mọi người nhá đó cách đây khoảng à, bốn năm cây số từ đảo trái tim đến cầu tại buổi chiều này đang rất là nắng nóng tại khu vực này mọi người cũng làm thiết kế kiểu như mũi tàu ấy để mọi người ra đây tham quan rồi check in chụp ảnh Nhìn từ ờ, trên ờ, flycam cao thì mọi người sẽ tưởng tượng là cái đảo này hình như cái trái tim Nên người ta thường gọi dân gian hay gọi ở đây mọi người gọi đây gọi là đảo trái tim đây đang thấy là tàu Titanic này đang nhìn thấy làm đúng như kiểu mũi tàu mũi thuyền ra ấy. đó người ta tận dụng được cái hòn đảo này đang thấy cũng rất là hay Đây có ờ, sơ đồ đảo trái tim đây mọi người Có ghi đây này Đảo trái tim Khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai Nhà hàng nổi này đấy có đầy đủ hết đó hình như một cái trái tim Đấy đảo, đảo trái tim Đấy thì ờ, Giang có ờ, bay trên flycam cho mọi người cùng xem cái cảnh ở trên cao ấy. Mọi người có thể bay vòng quanh cái đảo trái tim này để cho mọi người dễ nhận à, biết nó rõ hơn từ trên cao còn khi à, mình mà đi bộ đây thì người ta sẽ làm cái lan can này để cho mọi người đi dọc theo đây để à, tham quan chào hai cô nhá ừ. hai cô đi du lịch à có mẹ xuống kìa vâng đâu quay hết ở đấy vâng để cô là cũng à, đi uh, du lịch thì khám phá tham quan rồi trải nghiệm nên mọi người cứ đi vòng quanh này thôi ở khu vực uh, phía bên này thì uh, Giang thấy là mọi người làm có một cái hình như kiểu uh, cái trăng khuyết vầng trăng khuyết để mọi người ngồi tạo dáng chụp ảnh và một cái bậc thang để lên trời đây đây có một cái bậc thang để mọi người lên trời để chụp ảnh check in này đó Ui, ai mà lên đây mà hay bị tiền đình chóng mặt là rất ghê độ cao đấy mọi người trên này có thể chụp ảnh này <laughs> check in này đấy hàng kia cũng là đi vòng quanh đây mọi người là thoải mái là đi à, chơi tham quan đây cũng có đường lên đường lên trên này thì uh, Giang à, thấy mọi người là làm hai cái chai tim đỏ đỏ trên kia khá là cao trên đỉnh núi nãy Giang có bay flycam cho mọi người cùng xem rồi thật sự là để mà mà nhìn, nhìn ra toàn cảnh ở trên cao ấy thì nhìn cái dòng sông Đà này khá là đẹp và mọi người nên ờ, đến đây một lần để tham quan và trải nghiệm cũng như là ăn những món ăn ẩm thực <laughs> của đồng bào dân tộc Thái Tây Bắc đây này rất là tuyệt vời Chỗ này chẳng có gì đâu, lên này mọi người lên cao lắm Thì trên đó có hai hình trái tim một thiết kế đứng vị trí này thì à, sẽ thưởng thức được những làn gió rất là mát ở dòng à, sông Đà mùa này là mùa nước cạn những thị trường nếu mà mùa nước dâng cao thì cái hòn đảo sẽ tìm một sự tách riêng với à, cái khu vực ở phía bên kia có một chút là nối liền với đảo Triều Tiên No, I là not nay em thấy là khách and on we'll go through the wastelands, Through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on À, Thuần Châu à, à huyện Thần Châu à? Anh ở xa quá. Anh ở xa lắm nghĩa lộ. Hôm nay lên cùng bạn gái à hay nào? Đi gia đình em đấy. À đi gia đình cùng gia đình gì? Có bạn gái chưa? Không đưa bạn gái đi. Chưa anh. Nguyên đây để à, đảo trái tim này để liên kết này là tình à, yêu thủy chung này, đôi lứa này. Đây đứng nhìn phía này thì mọi người có thể quan sát này hầu như đang thấy là <laughs> trên này là mọi người toàn thiết kế là của hình trái tim ấy. Đấy. Chứ còn mấy cái chỗ này thì mọi người để à, ăn uống này rồi là nghỉ ngơi đó tham quan một vé thì lên đây là 50.000 nha mọi người nhé lên trên này để xem là có cái ờ, gì không cho mọi người cùng xem à như cũng không có gì đâu mọi người ạ khu ờ, chơi giải trí đó uống cà phê này uống nước này đây. vào wow, đang thấy thì ờ, mọi người như tổ chức sinh nhật hay sao ấy <laughs> bàn ghế còn ra còn để rất là ấy là bừa bộn đây chưa dọn được mọi người lợp bằng lá cọ hết chắc có lẽ là Giang cũng à, xin phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay đấy thôi thêm một chút nữa mình bay phải flycam toàn bộ cảnh xung quanh cho mọi người cùng theo dõi đấy thì uh, nếu mọi người mà cảm thấy video hay thì mình có thể chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi xem để biết đến à, đảo trái tim à, thuộc à, huyện Quỳnh Nhai tỉnh Lai Sơn La nhé mọi người nhé Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo